cái uh, chớ trêu từ bên Việt Nam và bên Mỹ này nó sẽ khác nhau và đối lập ra sao là mình sẽ đem lên uh, những video của mình và mình chia sẻ với tất cả mọi người thì thường là khoảng uh, tầm 7 giờ tới 8 giờ là mình sẽ livestream và uh, phát trực tiếp nói chuyện tám mà chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp với tất cả mọi người xin chào anh Phước Nguyễn Vlog nha chào mừng chào anh nha chúc anh một buổi sáng tốt lành à, thì ngày hôm nay là chủ đề của em á, là đề cập tới chuyện là lấy chồng ngoại là cách thoát nghèo tốt nhất có phải như vậy hay không tại thường bên Việt Nam á, họ thường trêu với nhau á, là à, Việt Nam mình có câu là số đó giảm nghèo và thoát nghèo bền vững thì họ mới ghẹo với nhau là là um, lấy chồng chị Kiều là cách thoát nghèo bền vững chúc chị một buổi tối tốt lành cảm ơn à, anh Phước Nguyễn xong rồi cái à, em mới thấy câu nói này thì hay hay em cũng muốn đem vô đây và nói à, cho tất cả mọi người nghe ừ, đại loại là vui một chút và cũng là để à, suy ngẫm về câu nói đó và mình bàn luận về chuyện đó như thế nào thì có phải là lấy việc chồng việt kiều rồi để thoát nghèo hay không thì đó là thực sự đó là cũng là một cái câu trả lời cho những cái cô gái mà đi à, lấy chồng nước ngoài thì thực sự là lấy chồng nước ngoài là cũng chỉ đơn giản là muốn thoát nghèo thôi mọi người ạ à. thì họ cũng nói đúng nhưng mà đôi khi có những cái gọi là tam sao thất bổn hoặc là những cái, những cái điều làm cho uh, xấu tiếng cái người ờ, con gái Việt Nam mà muốn thoát được cái cảnh nghèo khó tại vì á, thường cái những người ở Sài Gòn thì mình cũng có tiếp xúc những người ở trên đó nhưng mà họ theo kiểu là họ đã có cuộc sống ổn định hoặc đôi khi hả là những cái người sống ở Sài Gòn mà bị nghèo khổ là những người ở dưới quê lên đại loại giống như Minh đi ngày trước mình ở ờ, Sài Gòn á thì ờ, mình ở dưới quê lên cho nên hả những cái, lúc mà mình bươn chải trong cái cuộc sống của mình mà mình kiếm đồng tiền á thì rất là khó khăn hello hqt vlog nha chào anh nha thì mình lên sài gòn mình bươn chải mình kiếm đồng tiền rất là cực và cái bắt đầu cái mình mơ ước được là tìm cách như thế nào đó để mình thoát nghèo một cách nhanh nhất và mơ ước là sẽ lấy được chồng nước ngoài là chỉ có cách đó là nhanh nhất để có thể thoát được cái cảnh nghèo của mình thôi vì nói tiếng là mình ở Sài Gòn mình làm ăn cho là mình có ờ, công ăn việc làm đi chăng nữa thì mình vẫn thua người ta mình cũng không có một căn nhà ổn định và đôi khi cái việc làm ăn của mình nó cũng bấp bênh nó theo kiểu là Ờ, lúc mà nước lên nước xuống chứ không phải là lúc nào nó cũng có được ờ, được suôn sẻ mãi cho nên á à, giống như là những cái người mà tha phương như như minh và mẹ minh á, thì thường lên sài gòn là ao à, thấy họ mà đi nước ngoài về ấy, cái họ giàu sang hay đôi khi là à, tiền bạc họ xài cũng rỉnh và những cái người ở bên Việt Nam á, người ta có con Việt kiều người ta gửi tiền về cái họ cũng sống được khuây khỏa cho nên mẹ Minh cũng định hướng cho Minh là nếu như mà mình có điều kiện mình đi được nước ngoài và mình lấy được chồng Tây thì thì con nên lấy xin chào chị Oanh chúc chị Oanh một buổi tối tốt lành à, lúc trước chị ở miền Tây hả dạ Phước anh Phước Nguyễn ơi em ở Sóc Trăng em là gốc người Sóc Trăng cho nên em nói được em ờ, em nói cái câu là bắt con cá gô bởi cái gỗ này nhảy gột gột á <laughs> là em chỉ nói vậy thôi em ít khi nào mà em lười nói thì cứ bắt con cá rô bởi cho cách rổ nhé rột rột là không giờ em nói thật kiểu em chỉ nói vậy thôi hoặc là cây tre em đọc là cây tre thôi cho em ví dụ như em đọc được cây tre nhưng mà ít khi nào em đọc được cây, uh, ờ, ít khi nào đọc cây tre lắm cảm ơn em <laughs> à, xong rồi rồi à, xong rồi bắt đầu á thứ nhất á là người ta dồn vô những cái người mà lấy chồng nước ngoài như vậy để thoát nghèo á, thì uh, trong đầu cái ý nghĩ trong đầu đầu tiên mà cái người ta nghĩ á, là mình muốn lấy chồng để mình thoát nghèo là thứ nhất là mình muốn bào tiền thằng này đó là cái câu mà họ nhìn trong đầu nhìn em không nghĩ em người miền tây ủa gì hả chị <laughs> nhìn em không giống hai lúa miền tây vậy à? là trong nghĩ là thường mà nếu như nói về cái câu nói đó là họ sẽ nghĩ là mình sẽ là người bào tiền để mình đem cái đồng tiền nó về cho ba mẹ mình hay đôi khi là mình à, mình à, than thở với người đó đại loại là mình phải khéo miệng một chút để mình có thể than thở với người đó và mình xin cái đồng tiền của người đàn ông đó đem về lo cho gia đình mình à, xin chào Tuấn Vlog giống người Sài Gòn dạ chắc có lẽ là em ở Sài Gòn lâu quá cho nên em bị uh, tẩy bớt cái phàn rồi cho nên mình không còn thấy cái phàn của em nữa rồi xong rồi cái à, à, nói là cái người con gái mà nếu như mà thoát nghèo bình vững mà muốn lấy chồng nước ngoài là chỉ thứ nhất là chỉ qua bển là bào tiền thằng đó thôi để lo cho gia đình rồi thứ hai nữa là à, không phải để à, bào tài ví dụ như nếu không phải bào tài sản thì thì theo kiểu là là mình muốn à, lấy người đó để người ta bảo lãnh mình qua bên Mỹ để mình ờ, tự làm tự kiếm tiền gửi cho gia đình á hoặc đôi khi là chỉ là muốn qua bên Mỹ này để có được một cái cuộc sống sung sướng hơn á là người ta áp đặt cho những cái người lấy chồng nước ngoài là như vậy đó chào buổi tối tốt lành à, em chào chị Ngọc Tuyền nha rồi xong rồi cái uh, nói tiếp nữa là là là lấy lấy à, lấy để chồng ờ, nuôi giống như là lấy cái người chồng đó là giống như là mình lấy được một cái cái ATM sống vậy mọi người hiểu không cái mỗi lần cái muốn xài tiền vậy cái gọi điện alo anh hả em khổ em muốn cái này em muốn cái kia gì đó cái đại loại cái anh nó gửi về là theo cái suy nghĩ của họ là như vậy á phong nguyên chào bạn chị quanh chào phong nguyên nha xong rồi cái uh, họ là họ nghĩ theo kiểu là nếu như mình mình thoát nghèo bền vững là mình ờ, lấy chồng nước ngoài này là như vậy đó rồi xong rồi cái cái ờ, nói tiếp nữa nè là lấy chồng để cung cấp nuôi gia đình là ví dụ như mình lấy người chồng đó không phải là không phải là mình lấy người chồng đó để lo cho mình mà mình lấy người chồng đó để lo luôn cho cái cả gia đình của mình thì thật sự hả những cái câu nói rất là nghe cảm thấy hơi nhói đó mọi người mà không phải là đúng là mình lấy người chồng nếu người chồng đó giỏi giang đảm đang lo cho mình được cái cuộc sống tốt thì mình có dư giả thì mình sẽ lo được cho cái gia đình của mình nhưng mà không có đồng nghĩa với việc là mình sẽ lấy cái đồng tiền của họ mà theo kiểu là ăn trơ trẽn cái kiểu đó không phải là trơ trẽn theo cái kiểu mà bào tiền móc túi người ta cái kiểu cái làng chơi không phải là hạng đó nhưng mà à, họ nghĩ giống như những người mà lấy chồng nước ngoài dạng là gái hàng sang mọi người hiểu không à, chị Quanh sẽ chào chị Ngọc Quyền kìa và chị Quanh chào chị HVlog HVT Vlog em chưa có quảng cáo hả em dạ em chưa có cặp em chưa có gì ta à, chưa có, có có có đăng nhập thông tin vô em không biết cách đăng nhập cho nên tới giờ em cũng chưa bật quảng cáo hello chị Mai Rân TV chào chị <laughs> <laughs> chào mừng chị đến với livestream của em xong rồi bắt đầu cái tiếp nữa là lấy chồng để đi mỹ rước qua bên mỹ xong rồi bỏ cái ông đó đó hay mọi người hiểu không giống như là họ nghĩ là mình theo kiểu là mình mình là lấy chồng nước ngoài là mình đi qua ông đó để mình bỏ thằng cha nội đó rồi bắt đầu cái uh, mình đổi đời bằng cái cách mình uh, kiếm cái thằng cha khác giàu hơn để mình lấy đó là những cái suy nghĩ của những người mà họ nói là cái cái xuất phát đầu tiên của cái cô gái mà muốn lấy chồng nước ngoài đó là thoát nghèo thật sự là nó là như vậy nhưng mà khi mà qua những cái cái lời à, truyền miệng của nhau rồi qua những cái lời nói của nhau đó đầu cái họ họ suy diễn và họ dệt thêm mỗi người một chút rồi mỗi người thêm mắm dặm muối rồi đường bột ngọt tiêu tỏi chanh đường này kia nọ cái nó sẽ ra một cái vị khác và là những cái vị đó là em đang nêu ở trên đây và nó làm sai lệch đi cái cái uh, cái mục tiêu thật sự mà cái người phụ nữ đó họ họ muốn đem đến cho gia đình mình và cũng như là thay đổi cái cuộc sống của bản thân của họ họ vì họ đã quá khổ rồi họ muốn thay đổi cuộc sống thôi điều đó nó cũng không có hại ai cả nhưng mà khi mà qua những cái lời nói của những người đó thì làm cho cái người phụ nữ đó họ bị tổn thương rất là nhiều ờ, chị Mai Rân TV chào chị Oanh chị Oanh chào chị Mai Rân luôn nha chị treo máy nha nấu ăn ok chị quanh ba chị xong rồi cái à, à, cái cái suy nghĩ của những người mà họ đi lấy chồng nước ngoài là họ nghĩ là thôi hay gì mình là ở bên Việt Nam mình lấy những cái thằng mà làm ruộng làm rẫy à, cơm ăn ngày hai bữa ba bữa mà mà theo kiểu là ăn mắm múc dồi ăn uh, rồi ăn kham ăn khổ cho nên thôi thay vì bây giờ lấy cái thằng ở bên Mỹ đi dù nó có nghèo có khổ đi chăng nữa thì mình cũng ăn được một bữa cơm nó lành lặn và nó cũng ngon nó đầy đủ hơn chứ không thể không phải là mệt mỏi như ở đây thì họ không phải là tay lắm chân bùn ít nhất thì cũng phải cũng được là tay chân sạch sẽ đó là họ nghĩ như vậy là Ờ, dù lấy cái cái người bên đây họ có nghèo cỡ nào đi nữa thì tay chân của họ vẫn sạch sẽ và cái người ngọng của họ nó cũng kêu bằng nâng tầm cuộc sống hơn một chút xíu, không có đến nỗi là nó quá tệ như bên đây. Ờ, bên Việt Nam mà nếu như bên Việt Nam mà một cái thành phần mà gọi là nghèo á, nghèo mà ở dưới vùng quê á, ở với vùng quê của tụi của em ở á, là thực sự là rất là kêu bằng các bạn dòm vô là các bạn đã thấy được cái cái điều đó, tay lấm chân bùn luôn á, nói chính xác cái câu đó luôn á và cái phàn nó dính nó đóng nó đóng trên cái cái từng cái lớp da của cái người đó luôn á là mình thấy được cái sự kham khổ và cực khổ của người đó xin chào tuyết sương phạm tuyết sương phạm chào cả nhà người á khi mà mình qua đây mình kiếm được cái đồng tiền nó khá hơn và mình hiểu được là gia đình mình đang rất là khổ thay vì ở bên việt nam đi trộm cướp đi uh, cướp giật của người ta hay là đi lừa đảo người ta thì bây giờ họ chọn một cách là làm à, theo kiểu là dùng sức lao động của bản thân mình nhưng mà nhờ một cái à, cái người ở người chồng của mình đưa mình qua một cái cái đất nước tân tiến hơn đồng tiền cao giá hơn <coughs> để cái người phụ nữ đó họ dùng cái sức lực của mình để họ họ kêu bằng à, à, cài ra cái đồng tiền và đem cái đồng tiền xương máu đó về nuôi gia đình thì điều đó thì cũng là tốt thôi nhưng mà qua những cái lời nói của nhiều người thì họ theo dệt lên và làm cho cái cái, cái người phụ nữ đi lấy chồng nước ngoài ấy, thành một con điếm hạng sang vậy mọi người cho nên hả đôi khi hả em biết được là cái cái tình cảnh đó là do là em là người lấy chồng Việt kiều và thời gian đó em đã cũng bị vướng mắc vào những cái điều đó và họ họ biêu ríu mình như vậy và tuy khi tới tay mình mình nghe rất là buồn tuy là mình không phải là làm làm gái hay gì hết trơn mà mình cũng chỉ là muốn thoát được cái cảnh nghèo thôi vì mình quá nghèo mình không thể nào mình xè tay xin họ được mình không thể nào xè tay xin họ thì mình cái cách mình thoát nghèo là mình chấp nhận mình đánh đổi cái cái cuộc sống của mình nhưng mà cũng bị họ chỉ trích và chê cười đúng rồi bạn mình cũng là người xa xứ nè dạ tuyết Xuân phạm bạn cũng là người xa xứ hả bạn ở đâu hello anh xe đầu kéo nha là cái mình mình đánh đổi để mình lo được cho cái cuộc sống gia đình gia đình cha mẹ mình chứ mình đâu có đâu có xè tay xin họ đâu gặp bà Kim Minh là hết buồn ngủ hà <laughs> cảm ơn Lương Phạm Chanel nha cái xong cái mà em giống như là lúc mà mình lấy chồng á họ dòm nhìn mình với ánh mắt dè biểu á họ dòm với mình giống như là mình là một gái hạng sang á mà mà mình chuyên đi bọc tiền á mọi người hiểu không cái cảm giác nó rất là khó chịu mà mình nghĩ là mình cũng đâu có làm hại gì ai thay vì ở đó cùng cảnh này chế ơi gì hả ni lê na lê đó có đó có nhiều người mà cùng cảnh ngộ rồi là, là sẽ hiểu được cái cảm giác của mình mình ở Đài Loan bạn đúng rồi bên Đài Loan á, thời gian đầu là nổi nổi đầu tiên là ở bên Đài Loan đi lấy chồng Đài Loan mà những người cô gái lấy chồng Đài Loan thật sự là rất là khổ khổ hơn hơn mình bây giờ rất nhiều tại vì mình biết được cái phong tục ở bên Đài Loan là thường họ hà khắc lắm đúng không bạn bên hả bên Đài Loan là khổ cực hơn bên Mỹ này rất là nhiều cũng nhiều người nói lắm Ờ, chứ còn theo mình biết á, là những người mà lấy chồng Đài Loan là rất là cực, tại vì thường á, những người bên Đài Loan họ sống cái kiểu giống như là, ờ, sống chung cũng giống như Việt Nam mình vậy đó, là ba mẹ ông bà sống chung á. Thì các bạn biết không khi mà ở bên Việt Nam mà mình đi làm dâu là mình đã đã khổ rồi, cũng tùy hoàn cảnh bạn ơi. Nếu như thật sự cái người nào mà mà may mắn mà lọt vào cái nhà mà gia đình họ biết điều họ thương con dâu thì cũng đỡ mà theo kiểu mà vô cái gia đình mà anh chị em đấu đá lẫn nhau á, thì cũng mệt mà gặp mình là người con dâu xa xứ nữa mà mình sống ở cái bên cái nước của người ta nữa rồi cái tiếng thì không biết rồi à, không có bà con dòng họ không có ai để đôi khi mình buồn mình có thể chạy về mình tâm sự là bao nhiêu áp lực có thể dồn lên đầu người phụ nữ đó làm cho người phụ nữ đó có thể quỵ ngã luôn á họ nói mặt họ chị ơi việc mình làm mình biết dạ đúng rồi cuộc sống thôn quê chồng Đài Loan Hàn Quốc khổ lắm mình thấy các bạn lấy chồng Âu sướng họ văn minh dạ cũng ờ, dạ đúng rồi cũng tùy thôi nhưng mà hầu như là cái cái tỷ lệ sướng ờ, mà lấy chồng người châu Âu thì nó sẽ sướng hơn nhiều với người châu Á tại vì cái người châu Á mình cái phong tục của nó nó cũng na ná như nhau á cho nên nó hả nó vẫn còn là theo kiểu là sống chung và theo kiểu là quản lý cho nên á, cái những người cô dâu Việt á, họ rất là khổ và đặc biệt là theo kiểu là chân ướt chân ráo mới qua đó không biết đường biết xá không bạn bè nào kia cái nọ xin chào hoàng có tv không bạn bè không có có uh, kêu bằng uh, phương tiện hay là công an việc làm đồ đó bắt đầu khổ mệt lắm đó bắt đầu trai em nó ra nó quậy vậy đó con ra đây chi vậy hả con live chim nữa hả ba à, ba nó đi rồi bắt đầu nó chạy ra nó quậy em rồi đó bởi vì hả à, em em nghĩ hả là nếu như thật sự mà các người mà mà họ hiểu chuyện chị quê ở đâu vậy chị à, mình ở sóc trăng quê của mình là ở sóc trăng đó mọi người cái quê của mình cái thời gian mà mình mới lấy chồng á là thời gian đó là chỉ mới là làm đường xá thôi mới làm đường xá thôi nó mới thông đường cỡ ờ, bốn năm năm hai ba năm gì đó là mình về mình đó mình sống mà các bạn biết không những cái đường như vậy á, mà năm 2000 năm 2000 đó nó còn chưa mở đường á thì khoảng 2011 2012 gì đó là nó mới làm đường thì các bạn biết trời ơi cái mấy khu vực đó mà nó mới làm đường kiểu đó là coi như là mình sống rất là cực luôn rất là khổ luôn chứ không phải là bình thường á cho nên hả à, lúc đó mà về đó lập nghiệp mưu sinh đó bán chuối chiên mọi người biết không cái nghề đó là cái nghề dễ bán nhất đúng rồi đàn ông châu âu sống thoải mái và không gia trưởng em ở washington hả bé dạ đúng rồi chị à, khai kha lê đúng rồi khai kha lê chị nào em ở washington dc gửi cái thường đúng rồi những người đàn ông việt nam thì cái máu gia trưởng của họ nhiều mà nếu như mà có họ có văn minh đi chăng nữa thì họ cũng vẫn còn cái sự gia trưởng trong người họ về cuộc sống ở Mỹ ok hả bạn thì đối với mình mình không có dám nói bao đồng mình không dám đánh đồng tất cả nhưng mà đối với mình so với cái cuộc sống mà mình uh, mong muốn thì nó thật sự là ok đối với mình còn với những cái người mà giàu sang mà bên Việt Nam á, mà có tiền rồi có sự nghiệp có nhà có cửa đồ thì những người đó qua đây thì họ sẽ nhìn với một cái phương diện khác tại vì đối với mình thì mình thấy là như vậy là mình đã mình hài lòng với cuộc sống của mình rồi Hoàng có tivi chào cả nhà kìa vì á à, mình không thể không phải là mình mình mình chê bên nước Việt Nam nhưng mà tại vì do cái giống như là do cái số mình nó chưa có được sướng và và giống như là mình chưa có đủ điều kiện tiền bạc để có thể mà phát huy những cái tài năng của mình hoặc đôi khi là ở bên đó là um, bà con dòng họ của mình cũng không ai đủ khả năng để có thể giúp mình cho nên mình phải tự bươn chải mình có mình phải đi ra một cái nước ngoài hay là và nhờ một cái sự giúp đỡ bằng cách là lấy chồng nước ngoài để có thể uh, đi qua bên cái nước này mà cái đồng tiền nó cao giá hơn để có thể mình kiếm được đồng tiền về mình lo được cho gia đình hoặc đôi khi là mình kiếm được một cái cuộc sống nó khá giả hơn giống như là những người ở bên Việt Nam vậy đó thì giống như ngày trước ngày xưa mình với mẹ mình ở dưới quê á, khổ thật là khổ gán bò lên Sài Gòn để có được cái cuộc sống tốt hơn có được cái cái ăn cái mặc và và kiếm được cái đồng tiền có thể lo được cho cái cái thân của mình nó nó nó an nhàn hơn đó thì cũng giống như là mình ở bên Việt Nam là mình muốn bước lên thêm một tầm cao nữa là mình lấy được chồng nước ngoài nhưng mà khi mà mình lấy chồng nước ngoài là mình không có không có nghĩ là mình sẽ lấy được ông xã mình đâu tại vì cái điều đó lúc mà mình lấy chồng Việt kiều á điều đó rất là mơ hồ các bạn kiếm được một người chồng nước ngoài rất là mơ hồ chứ không phải đơn giản giống như đi vào chợ mua tôm mua cá mà mà mà cứ cứ xề ra là có đâu thôi mà mình à, chia sẻ những cái thông tin và mình sẽ kết thúc video tại đây và những ngày sau nữa thì khoảng tầm cung giờ này mình sẽ lên tám với mọi người và cùng à, chia sẻ những cái điều mà mình mắc phải cũng như là những khó khăn những cô gái Việt mà làm dâu xứ người như thế nào thì các bạn hãy đăng ký subscribe và ủng hộ kênh của mình nha và chúng ta cùng tám